Nhìn thấu nội tâm của người khác thật ra không khó, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại. Muốn biết bụng dạ của một người, tốt hay xấu ra sao, hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác hay không. Muốn biết một người có tố chất hay không, Hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không. Muốn biết một người có yêu bạn hay không, không phải lúc buồn, hãy xem lúc vui vẻ, họ có nghĩ đến bạn hay không. Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, thì hãy xem khi bạn gặp khó khăn, họ có hết lòng giúp đỡ bạn hay không. Muốn biết một người có thực lòng quan tâm bạn hay không, hãy xem họ có nhớ những lời mà bạn đã nói hay không.